Xin chào, rất vui khi gặp lại mọi người Lâu quá rồi thì chúng ta mới được gặp nhau Và dạo này mình cũng bận số công việc nên là cũng ít ờ, chia sẻ những cái kinh nghiệm ờ, của mình với mọi người Hôm nay rảnh rỗi thì mình muốn ờ, chia sẻ với các bạn về những cái con cá mà nó mới đẻ ra Thì hôm nay mình sẽ uh, chia sẻ những cái cách mà mình nuôi các con như thế nào cho nó mong lớn và giúp cho cá mẹ nó mau đẻ tiếp cho cái lứa thứ hai rồi đây là cái hộp cá bằng thùng xốp của mình rồi đây là cái hộp cá bằng à, cái lâu nhà hôm này thì mình cũng đã set up lâu rồi hồ này cũng vậy đây, này thì chủ yếu mình nuôi à, cá con và một hồ số cá mẹ à, những cái loại cá mà có tính hiền như là cá bảy màu cá muối thì à, các bạn không cần phải à, tách riêng cái mẹ ra làm gì hết á chỉ riêng cái cá đuôi kiếm thì các bạn nên tách cái cá con ra tại vì cái đuôi kiếm thì à, lẫn cá mẹ lẫn cá bố thì nó có dễ ăn cá con hơn và nó dễ tranh chấp cái thức ăn của cá con á làm cho có cá con nó không có thức ăn và nó dễ chết nữa thì đây thì mình có tách cái bầy cá các con của à, cá đuôi kiếm ra còn cá bảy màu cá bún thì các bạn không cần tách cứ nuôi chung cũng được miễn sao các bạn có một cái chỗ mà cho nó đắp này tại vì khi mà cá nó mới đẻ thì à, những con cá lớn khác á nó thường, thường là tưởng là nó là những con cá con đó, là thức ăn của nó thì nó sẽ đập nó đấy nên là chúng ta nên có những cái à, cây đá hay gì đó để cho các con nó có chỗ nấp những cái loại cá có tính hiền như là cá muối cá bảy màu cá bình tích đó thì những loại đó thì các bạn có để chung cũng được không sao hết còn riêng cá đuôi kiếm thì chúng ta phải nên tách như vậy Hay. cái này thì mình cả được à, nó được tầm tháng các bạn đầu tiên thì nó nhỏ thì mình sẽ cho cá ăn bằng trứng gà luộc mình à, luộc lên lấy lòng đỏ cho cá ăn sau một thời gian thì cá lớn một nữa thì mình chuyển qua cho ăn à, à, cám hoặc là bò bòi đó nếu các bạn có điều kiện thì có cho những thức ăn à, cho ăn những thức ăn mà động vật thực vật nữa như trùng chỉ bo bo trứng uh, atami đó thì mấy loại đó thì giúp cá nó phát triển tốt hơn mau lớn hơn và nó lên màu đẹp hơn còn bạn nào không có điều kiện thì có thể cho ăn trứng gà và cám cám thì tốt nhất thì nên mua cái loại cám tốt tốt một xíu đấy thì cái ờ, đối với những bạn nào mà không có thời gian và cũng không có điều kiện để mình mình nuôi trùng chỉ hay trứng ba ba trứng tơ đó cho cá ăn rồi bên này thì mình cũng có một cái hồ đây thì chủ yếu này là bảy màu đó bên này chủ yếu là mình nuôi à, bảy màu luôn à, ờ, bên này hồi này thì không có không có, có cá con các bạn đây bên này chủ yếu là các con bên này rồi tiếp tục thì mình sẽ nói về cá mẹ một xíu ok ở bên này thì mình đang nuôi sáng quá nhỉ các bạn chờ mình xíu đây đây là một cái chỗ như là cái buồng đẻ của ờ, của cá cá mẹ các bạn các bạn trong này là mình nuôi cá đuôi kiến trong này cá mẹ giờ hiện tại nó đang trốn rồi đấy nó vừa đẻ được mấy con cá đuôi kiến đó các bạn đấy thì thường thì ừ, à, để cho cá mẹ nó dễ đẻ thì các bạn nên để vào cái chỗ nào có tối ừ, ít người qua lại hoặc là cái gì đó che nó lại như mình ở đây đó là mình cái hồ cái thùng xốp của mình nè thì mình để dày đặc cái rong của mình luôn à, quá trời rong này. nó dày đặc luôn thì cho, à, cho cá mẹ nó không bị chết, nó dễ đẻ hơn và nó mau đẻ lứa tiếp theo hơn thường thì nên cá nó đẻ ra thì cá mẹ nó sẽ ăn nhưng mà khi giờ có cái chỗ trốn đó thì cá nó sẽ khó ăn nè đó thì các con mình cũng đang có nè mình để nó vài ngày nó nó quen môi trường nước một xíu thì mình sẽ tách tách cái bài các con này ra đấy à, tách cá con ra một phần là để giữ được cá con làm thứ nhất cái thứ hai là giúp các mẹ nó mau để tiếp tục lứa thứ hai nữa trong này thì mình có bắt có thả một con trống một con mái ở trong này à. bây giờ nó đang trốn hết rồi cái chỗ mình nó thì có cũng nhiều người ra qua lại nên là mình à, dùng cái rong này bỏ dày đặc luôn còn bên này thì mình đang nuôi một số con cá như cánh bườm sọc ngựa second ừ, chỗ này tối quá không lấy nét được đây, đây là một số con cá của mình second sọc ngựa cánh bườm nó trốn ở dưới á trong này có vài con nó bụng nó to mà mình không biết có phải nó đẻ không nên là mình cũng thả vào đây luôn cá thì tất nhiên là cho cái ăn cái loại thực phẩm mà nhiều dinh dưỡng thì nó sẽ mau đẻ hơn đó thì các bạn có điều kiện thì cho ăn ờ, chừng chỉ bo bo trứng tôm đi, đó thì nó sẽ ờ, mau đẻ hơn Giờ mình sẽ cho các bạn xem ờ, một cái hồ này của mình nữa này ở trong này là các con cái đôi kiếm mình cũng đã lớn hết rồi nó cũng hai ba tháng rồi Đấy. đó là con mấy con cá con này là của cá mẹ bên kia nó đẻ ra đó đó các bạn thấy không bậy luôn quá trời cá đôi kiếm luôn hồi trước mình nuôi cá đuôi kiếm mà mình không có bắt ra thì cái lượng cá con nó lớn rất là ít thí dụ thí dụ như tầm mình nó đẻ ra mười mấy con thì nó sống sót chỉ còn được ba bốn con rồi mình không biết nguyên nhân tại sao mà cá con nó cứ mất đi mà mình cũng không biết tại sao nhưng mà sau khi mình tách ra thì mình nuôi riêng thì bắt đầu mình thấy cái số lượng các con này nó không bị mất nữa vậy thì chứng tỏ là cá mẹ và mấy những con cá cá bố nó nó nó nó ăn hoặc là nó đánh chết con của mình luôn Đấy. đuôi kiếm thì rất là dễ sống sống phà phà luôn cho ăn gì cũng được mà đẻ thì cũng rất là nhiều nữa bạn nào mà chưa có kinh nghiệm mà nuôi cá thì à, nuôi đồ kiếm cũng được quá chờ cá luôn anh đổi à, làm clip à, chia sẻ sơ qua những cái kinh nghiệm của mình dạo này mình cũng bận việc quá nên là không có làm những clip dài được những clip à, chia sẻ cách làm như thế nào nên là mình chỉ toàn làm clip nói thôi giờ mình quay về lại cái hồ cá của mình à cá con này thì hiện tại thì mình không cho ăn trứng nữa mà mình đang cho ăn uh, cám thái nha các bạn Đây. hiện tại thì mình cho nó ăn cái cám này cám thái 3 phần 5 mình thấy cái loại cá này cũng rất tốt cho cá các bạn cá ăn lên màu đẹp cái vẽ màu cho ăn cá này thì nó lên màu đẹp lắm nếu mà các bạn nuôi cá mà muốn cho cá đẻ thì tốt nhất không nuôi chung với những loại cá như là giữ như là cá cánh bườm nè cá xe kình nè cá nó nó không giữ mà nó sẽ tại nó nó, di chuyển nhanh và cái mỏ nó bự á thì nó ăn luôn cả cá con luôn á mình nuôi chung thì mình không thấy các con bên nhiêu ra hiện như là nó không có nên là mình rút ra kinh nghiệm là không nên nuôi chung những loại cá nào mà nó nhỏ nhỏ miệng nhỏ này đấy thì mình nên nuôi chung như thế này rồi các bạn nào muốn ờ, hỏi mình những cái gì về hồ cá thì comment ở phía dưới nhé mình sẽ trả lời hoặc là mình sẽ làm một clip chuyên để mà hướng dẫn các bạn luôn à không quên nói nữa trong này nữa trong này mình cũng có một cái cặp cá đuôi kiếm trong này đang cho nó ép cho nó đẻ nè Đó cũng có một số các con này nhưng mà cái con này là như của cô bảy màu á có lứa trước nó, nó ở đây nên là rồi hẹn gặp lại các bạn thấy nếu thấy clip hay thì cho mình một like và đăng ký kênh của mình nhé đó là những cái động lực mà giúp mình có thể uh, làm nhiều clip hơn để gửi tất cả đến ờ, tất cả mọi người rồi xin chào